cụ thể từng phần một nào nhất chúng ta tìm hiểu về phần lý thuyết à, khoảng cách giữa hai điểm nào khoảng cách hai điểm chính là độ dài của đoạn thẳng đó nếu cho không gian uh, O Z người ta cho hai điểm điểm A có tọa độ là XA, IA, ZA và điểm B có tọa độ là XB, IB, ZB khi đó khoảng cách giữa hai điểm AB hay nói khác là độ lớn đoạn thẳng AB là căn bậc 2 của XB trừ XA tất cả bình phương cộng IB trừ IA tất cả bình phương cộng với ZB trừ ZA tất cả bình phương. Công thức này hoàn toàn không xa lạ gì với các em cả đúng không nào? Công thức này chúng ta đã biết từ lớp 10 rồi. Đến lớp 12 thì chúng ta thêm cái Z vào thôi nhé. Chú ý này, khoảng cách hai điểm hay nói là độ dài đoạn thẳng thì bằng căn bậc 2 của tổng bình phương của các tọa độ của nó. Thật ra đây chính là tọa độ của vector AB này. XB trừ XA chính là hoành độ của vector AB đúng không nào? IB trừ IA là tung độ của vector B và ZB trừ A là cao độ đúng không nào nhá. Bình tổng bình phương của tọa độ nó xong trong căn bậc 2. Rồi. Đấy, đó là công thức tính khoảng cách giữa hai điểm các em cần phải lưu ý. Tiếp theo chúng ta sang mục thứ hai đó là khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Nào. Trong gian UIZ người ta cho điểm M có tọa độ là x0, y0, z0 và mặt phẳng P là AX cộng BY cộng CZ cộng D bằng 0. Khi đó khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng P là DM đến P đúng không nào? À, bằng AX0 cộng BY0 cộng CZ0 cộng D trên trị đối nhé trên tử của trị đối trên căn bằng 2 của A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương. Em chú ý này. Vậy tính khoảng cách từ điểm M này đến bằng p thì ở trên tử này em chỉ cần thay x0 y0 z0 vào đây thay x bằng y0 y bằng y0 z bằng z0 ta chỉ cần thay cái điểm m vào vào cái phương trình này đúng không x thay bằng y 0 y thay bằng y0 và z thay bằng z0 và ta để đối với khoảng cách nếu mà giả sử nó thay vào nó âm thì chữ đối nó sẽ thành chuyển dương khoảng cách là một số không âm đúng không nào đó còn dưới mẫu là căn bậc hai của a bình cộng b bình cộng c bình Đấy, đây công thức thứ hai em cần lưu ý là khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng chúng ta tiếp tục à, sang mục thứ ba đó là khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song với nhau đó hai mặt phẳng song song với nhau thì em chú ý này à, khoảng cách hai mặt phẳng song song là khoảng cách từ một điểm của từ mặt phẳng này đến mặt phẳng kia à, thầy nhắc lại cái đây, đây này ví dụ như này nhé người ta cho mặt phẳng p và mặt phẳng q là hai mặt phẳng song song với nhau rồi đúng không nào thì ta hoàn toàn có thể lấy